Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Hồng Diên đang bị quần nhưng chưa ngã Có võ, ai được chống đỡ đây. Có thể nói những ngày qua hiện tượng thiếu hụt xăng dầu sôi sục trở lại Tần đầu, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đổ lỗi cho các doanh nghiệp bán lẻ không chịu nhập hàng vì chiết khấu không đồng nên không có lời Tuy nhiên hiện giờ hiện tượng thiếu xăng lại không chỉ gói gọn ở miền Nam mà còn lan ra tận Hà Nội Người dân bị giới hạn chỉ định mức cho hoạt động xã hội bị ngừng trệ. Người chịu trách nhiệm cho vấn đề này là ông Nguyễn Hồng Diên và người liên đới chịu trách nhiệm là ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Song song với vụ thiếu hụt xăng dầu trên cả nước là vụ án xử nhóm buôn lậu 200 triệu lít xăng. Việc để xăng dầu nhập lậu theo kính ngạch thiếu khi những đường dây buôn lậu xăng dầu này bị bắt thì xăng bị thiếu cho thấy tình trạng buôn lậu hoành hành bao lâu nay làm cho xã hội phụ thuộc vào nguồn hàng lậu là rất lớn. Đây là trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương và cả ông Bộ trưởng Bộ Công an khi để cho buôn lậu lộng hành thời gian dài mà không triệt hạn nó từ trong trứng nước. Người dân Việt Nam thì vất vả vì thiếu xăng, doanh nghiệp thì phải ngưng trệ các hoạt động kinh doanh cũng vì thiếu xăng. Đã có người bức xúc phải thốt lên rằng Tình trạng tệ hại này diễn ra từ lâu rồi, phải có ai chịu trách nhiệm đi chứ. Tuy nhiên, dù kêu gào đến đâu thì ông Bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn không hề bị trừng phạt. Vậy thì không hiểu ông Nguyễn Phú Trọng làm sạch đảng bằng cách nào đây? Vào hồi 28 tháng 10, Quốc hội đã họp và có nhiều đại biểu phê phán tình trạng thiếu xăng dầu trong cả nước. Chiến lược an ninh năng lượng quốc gia bị đặt một câu hỏi rất lớn. Hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn đảm bảo tới 70-80% sản lượng tiêu thụ trong nước thì phải nhập khẩu có 20%. Tuy nhiên, thời gian qua đã để xảy ra hiện tượng hết xăng tại một loạt các cây xăng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn nhất đất nước, ảnh hưởng vô cùng nhiều đến đời sống của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh để xảy ra tình trạng hết xăng dầu kéo dài nhưng ông Nguyễn Hồng Diên vẫn chưa chịu trách nhiệm. Trả lời ông Nguyễn Hồng Diên nói rằng để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở hệ thống phân phối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam là điều rất đáng tiếc và bất thường. Bởi dù hoàn cảnh khó khăn giống nhau nhưng phần lớn các tỉnh, thành phố, nhất ở phía Bắc và miền Trung thì không xảy ra như vậy. Thực tế là tình trạng thiếu xăng dầu này đã lan ra đến tận Hà Nội. Nguy cơ thiếu xăng dầu sẽ lan ra cả nước, nhưng ông Nguyễn Hồng Diên thì lại khẳng định rằng chỉ có thiếu cục bộ mà chủ yếu là ở miền Nam. Có thể nói rằng cách trả lời của ông Diên để đối phó với là tình hình là chính. Thực tế thiếu xăng dầu đã lan rộng chứ không hề được kiểm soát tốt sau đợt khan hiếm vào hồi giữa tháng 10. Qua nhiều đời Bộ trưởng Bộ Công Thương, có nhiều người rất tai tiếng và bị đánh giá là yếu kém như cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Tuy nhiên, thời ông Trần Tuấn Anh làm Bộ trưởng không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu như hiện nay với những yếu kém mang lại mối nguy cho nền kinh tế và đời sống dân sinh như thế, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần phải xử lý ông Nguyễn Hồng Diên ngay và liền. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng này vẫn bình chân như vậy, dường như không có chuyện gì xảy ra với ông cả. Về năng lực, rõ ràng là ông Diên là Bộ trưởng yếu kém, tuy nhiên về mặt chính trị, ông Diên dường như vẫn vững như bản thạch, mặc dù ông bị dư luận xã hội quần trong nhiều tháng qua, và những yêu cầu này cũng được đưa vào nghị trường của Quốc hội để quân tiếp nhưng cuối cùng cũng không làm gì được ông Bộ trưởng này. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chọn người không hề có năng lực. Trước đây khi mà ông Phạm Minh Chính mới nắm chức Thủ tướng, ông đề cử cựu Phó Ban tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên làm Bộ trưởng Bộ Công Thương đã làm xôn xao nhiều người bởi năng lực của ông này được đánh giá là yếu kém khi ông Bí thư tỉnh Thái Bình và thậm chí có dư luận nghi ngờ về bằng cấp mà ông có được Ông Diên được cho là người không có thực học. Thực ra ông Diên không có võ vì yếu kém thì đã rõ rồi. Ông được che chở để tồn tại. Và ai là người đang che chở cho ông này làm hết nhiệm kỳ bộ trưởng, người đó sẽ có lỗi với nhân dân. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Y tế khủng hoảng, ba lẻ hoa có chống đỡ được hay sẽ bị nghiền nát đây. Tên của bà Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay là tên của ba loài hoa, đó là đào, hồng và lan. Tên của bà thực ra là rất ấn tượng. Khi bà mới được điều về Bộ Y tế, người ta mới chú ý đặc biệt tới với bà. Người ta chú ý vì bà có cái tên của ba loài hoa đã đành mà người ta còn chú ý về chuyên môn của bà. Bà Đào Hồng Lan là bộ trưởng duy nhất cho tới nay không hề có chuyên môn về ngành y. Đây là một rủi ro rất lớn không những cho ngành y Việt Nam mà cả cho về bản thân của bà. Bộ Y tế khủng hoảng không phải mới đây mà nó đã nát từ thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm bộ trưởng với hiện tượng buôn bán thuốc giả. Đến thời ông Nguyễn Thành Long thì bùng lên dữ dội với chiêu trò cấu kết với Việt Á, trục lợi người bệnh đang lúc khốn đốn. Vấn đề của ngành y hiện nay gần như bất trị. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Việc điều một người thiếu chuyên môn của ngành y để dẫn dắt ngành y cho thấy ngành này khủng hoảng nhân sự hết sức trầm trọng. Người trong ngành thì không còn được người dân tin, thử ngoài ngành thì rủi ro nhưng đành chấp nhận rủi ro để thử. Ngành y đang phải đánh đu với số phận của nó. Hôm ngày 1 tháng 11, Thứ trưởng Nguyễn thường Sơn chính thức đã nghỉ việc ở Bộ Y tế ở nhiệm kỳ của ông ở Bộ Y tế, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc dập dịch tại ba điểm nóng Đà Nẵng năm 2020, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Ông Nguyễn Thưởng Sơn, sinh năm 1964, là phó giáo sư tiến sĩ y khoa. Nếu theo quy định hiện hành về tuổi nghỉ hưu mới đến năm 2025 thì ông Sơn mới nghỉ hưu. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022 đến nay, ông Sơn đã có khoảng 3 lần có đơn xin được nghỉ việc. Một phần do áp lực công việc, một phần do ông đang điều trị bệnh về cá nhân. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2018, ông Nguyễn Trường Sơn có 3 nhiệm kỳ làm giám đốc bệnh viện Trợ Giấy ở thành phố Hồ Chí Minh và là người được đánh giá cao có năng lực rất tốt về chuyên môn và quản lý, cũng như có rất nhiều đóng góp cho ngành y tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc. Sau khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế trong hơn 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại địa điểm hầu hết các nơi là các điểm nóng về đại dịch COVID-19 đang hoành hành để trực tiếp chỉ đạo công tác dập dịch và điều trị cho người bệnh. Đặc biệt trong năm 2020-2021, ông được giao nhiệm vụ là trưởng bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh qua đó đã góp phần không nhỏ giúp các địa phương này trong việc khống chế đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, qua đợt chống dịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đã bị kỷ luật hai lần với hình thức khiển trách và cảnh cáo do có liên quan đến công ty Việt Á. Với việc ông Nguyễn Trường Sơn thôi công việc, ban lãnh đạo của Bộ Y tế còn lại Bộ trưởng là bà Đào Hồng Lan và ba Thứ trưởng gồm Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương. Đây là hình ảnh vụ Việt Á chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tại Bộ Y tế Việt Nam. Vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, Bộ Y tế đã họp giới thiệu biểu quyết bổ sung quy hoạch lãnh đạo Bộ giai đoạn 2021-2026. Một số nhân vật trong ngành đã được giới thiệu cho chức danh Thứ trưởng bao gồm ông Nguyễn Trung Anh, sinh năm 1968, Giám đốc Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, ông Nguyễn Công Hoàng, sinh năm 1974, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Trung ương, Thái Nguyên, Trần Việt Hùng, sinh năm 1972, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đỗ Thái Hùng, sinh năm 1968, Viện trưởng Viện Pasteur, Nha Trang, ông Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1972, Hiệu trưởng Trường Đại học Y, Cần Thơ, ông Phan Trọng Lân, sinh năm 1970, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và ông Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1972, Giám đốc Bệnh viện K và nhiều người khác nữa. Trong lần biểu quyết lần này, bác sĩ, tiến sĩ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức được nhiều phiếu nhất. Ông Nguyễn Trường Sơn là người tận tụy và có chuyên môn giỏi, nhưng ông không thoát khỏi guồng máy tiêu cực của bộ này. Bà là Hồng Lan với chuyên môn không có, thì e rằng guồng máy này sẽ lại nát bét và ba loài hoa mới đến ở bộ máy này có nguy cơ bị nghiền nát.